27 tháng 11 năm 1982 sinh sau Minh Đạt một ngày trời biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha Ôi. sinh sau Minh Đạt một ngày nghề nghiệp của em là giáo viên à, chuyên môn là dạy ờ, thể ờ, dục và ngoài ra em còn làm bên cái mẹ bóng đá của chuyên nghiệp hèn chi tướng ngon ha đứng đứng đứng lên cả. ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon chắc chắc rồi ngon được rồi được được ui sao xinh sao tôi mà sao bự hơn tôi vậy ừ ta xinh sao ngày mà ta ôi để ý tôi quá à quê tùng ở đâu em ờ, sinh ra và lớn lên ở bình dương gốc thì ở thanh hóa rồi hiện giờ đang làm việc ở đâu dạ ở thú dầu một bình dương chị à bữa nay hai chàng trai đều ở bình dương hết tham gia chương trình có ai đi chung với mình không tùng số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị à. nên là cập rập quá nên là em cứ vậy là em em xin ờ, phép thầy cho cái chạy luôn ồ ờ, oh, ok không sao có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha chị à. sẽ tư vấn giúp cho em rồi mời cô gái bên ờ, chiếc ghế màu đỏ bên kia chừng chờ gì nữa em tự dạ. giới thiệu mình đi à, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị cát tường và anh Hứa Minh Đạt à. cùng hai bạn nam bên kia cùng toàn thể ờ, khán giả trường quay của ngày hôm nay em là Phan Thị Yến năm nay 30 tuổi em đến từ ờ, Thanh Hóa hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp công việc chính của em là làm điều dưỡng điều dưỡng dạ điều dưỡng chăm sóc nhi mà bệnh viện dạ, gì? bệnh viện à, bệnh viện Gò Vấp luôn y tá dạ điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha rồi hôm nay mình đi với đây đến đây mình có đi chung với người thân của mình không dạ có ạ em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em đi mấy người dạ 10 người hả dạ 10 người ạ mười người wow tới 10 người lận á Tùng ơi Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn ừ. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết Có một cái cảm giác hình như là Sao sao sao, Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải phải bằng Yến này không Là quen hả? Quen hả? Quen Thì uh, em có uh, kết bạn với một bạn tên là Phan Yến cũng làm bệnh viện nhi ở Gò Vấp. Ồ, oh, Phan Yến bệnh viện nhi Gò Vấp còn này là Phan Thị Yến cũng có thể là Phan Yến đó. Các bạn trên Facebook phải Mà không? nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà các bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn uh, trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow vậy là có thể phan yến tại vì có thể người ta lượt bớt ừ, chữ thị thôi không biết mấy đồng nhưng nghiệp mà... ngồi dưới cười quá kìa <laughs> nhưng mà em đã gặp bạn yến nào ngoài đời chưa hay là mới kết bạn dạ em nhìn thấy chụp ảnh thôi vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời Đúng rồi trời ơi đi đâu lanh quanh bạn yến này có một cái răng khỉnh có một cái răng khởi phải không bạn sai rồi ngủ răng khởi rồi hả có hai cái răng khởi lận đúng rồi cái răng khểnh đúng luôn hai cái răng khểnh lận chứ không phải một đâu, cái đâu hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa rồi mời tùng em có nhắn tin cho bạn yến có chút buổi sáng chút ngủ ngon buổi tối gì đó bạn dạ cảm ơn anh vậy dạ thôi hỏi phải không ý là hỏi phải em không đi mà có đúng không ờ, bạn uh, yến đúng ạ à, đúng ạ à, đúng ạ à. wow em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em không biết đến khi nào mới gặp được em oh. bạn đó có trả lời không bạn không trả lời bạn xem thôi phải duyên số mới khớp được vậy đúng chứ rồi chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu em cũng uh, có một cái ờ, điều này muốn tâm sự tâm sự tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi ừ em mới ờ, bấm vô em đăng ký em buồn buồn bụng em đang bấm vô đăng ký vậy đó ừ. ai ngờ đó là chương trình online ừ. rồi có bạn uh, biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia ừ thì em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên duyên đúng rồi đó em ừ. bao nhiêu con người em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không dạ không Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu Ủa nó nghe nè, ừ. em em em coi hình của Yến rồi phải không? Ủa, nhưng mà em, Yến... Nhưng mà em không biết là bạn Yến phải nhưng mà bạn... Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi nhưng mà em cũng quên rồi Sao không? Không có ấn tượng phải không? Ừ, cũng có, nhưng mà em cũng Ủa sao em đọc tin nhắn của ta mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn ý nói đâu chị. Thì tôi cứ cho như là phải đi, đọc tin nhắn tao không trả lời. Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời gì đâu. Dạ. hơi hờ hững chút xíu ha hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha rồi, rồi bây giờ chị muốn nghe bạn? thông tin của yến một chút xíu nè tại vì trường từng nghe bên đây ờ, bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu yến thì sao yến những điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào điểm mạnh của em là biết nấu ăn ạ là mẫu người của phụ nữ gia đình ca hát còn điểm yếu của em là kỹ tính ờ, cũng khó tính <laughs> mà nãy nghe có thích ca hát có thể mời ờ, yến hát một bản được chứ đúng rồi vỗ tay trời ơi dạ, em xin gửi tới ờ, hai bạn bên kia hai mc cùng toàn thể khán giả bài hát tình anh <laughs> thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa thuyền có hay sông nặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về ngày anh đi để mình em đứng đó anh có hay lòng em mãi thương anh Đừng cách xa cho mi buồn đâm lệ Rồi vì người đi mãi sẽ không về dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ bạn hát rất ngọt ngào ạ à. Rất là ngọt ngào dạ. Mình cũng nên đáp lại đi thì em cũng giới thiệu cái à, điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước ừ. em cứ dễ hòa nhập được với à, mọi cộng đồng có thể mạnh dạng trước đám đông về cái mảng văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao mọi thứ em biết chút em biết à, chơi các môn thể thao bóng chuyền bóng đá bóng rổ cầu lông bóng bàn cờ tướng cờ vua bida bơi lội banh đũa biết không banh đũa biết không biết biết biết đó đó <laughs> banh đũa cái đó nhỏ em chơi là ok luôn đúng còn rồi về, thầy à, giáo dạy mà phải còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát à, các thể loại nhạc biết hát nhưng mà không hay lắm dạ thì khuyết điểm của mình là gì hơi nóng tính nhưng mà xong rồi thì thôi rất là nhanh nguội thế thì bữa nay em định hát tặng ờ, mọi người cái thể loại nhạc gì bạn bên kia có cái đàn guitar em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn ok Trời anh sẽ đờn cho em ủa ai ai đờn em em em rồi hát đi nè tôi chơi luôn vì đó là em đi ạ vì đó là em Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu Không cần biết em ngày sau Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng Ta yêu em qua đông tàn ngày tận Yêu em như yêu vùng trời mênh mông Dạ hết rồi sự có hợp ý anh ấy à, tông gì vậy em dạ. À, tông gì á tông đơ đó em tông đơ đó em tông đơ cái tông mà. gì hết trơn á bởi vậy anh, anh tông trong em đơ luôn trời thôi nhưng mà như vậy là vui rồi mình dạ. giúp vui cho chương trình thôi mà sao dạ em thì nói chung là về đường tình duyên thì à, gọi là lận đận mấy mối tình mà lận em đận? không khoảng năm mối tình năm mối tình dài nhất là 5 năm năm và ngắn nhất thì là một năm cái mối tình năm một năm là chị không nói nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em bạn ấy quá trẻ con bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em à vậy hả vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường à. em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó thì người ta vẫn trân trọng vẫn quý mến mình vẫn hỏi thăm mình chứ không phải là xem nhau như người xa lạ mối tình đó là chia tay lâu chưa bốn năm rồi. mối tình gần đây rồi nhất nè nữa là, là mối tình nào gần một đây. năm một yeah. Dạ. năm tới tuổi kết hôn rồi đó tại sao chia tay luôn bạn ấy ờ, quá kiểm soát anh ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như là coi như mình bảo tin nhắn ông trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ rồi cầm nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu à. bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống ừ, công việc em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó em chia tay ai em cũng coi là bạn Chờ dạ, hỏi yến đi yến ơi dạ. ví dụ bây giờ em có một người bạn trai nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới rồi năm năm trời dạ. em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm em có ghen tuông gì không dạ cũng có quan trọng là mình thôi mình sẽ rõ ràng cái, cái mối quan hệ đó tình trường của ý sao nào em thì có ba mối tình chị mối tình gần nhất là ừ, chia tay năm 2017 yêu nhau được ờ, gần 3 năm vì sao chia tay cũng có nhiều lý do à, lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia sao? đình dạ vâng ạ em cảm nhận được điều đó thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó chưa gặp luôn mà chưa chưa vậy là chưa về gia đình luôn bạn trai em nói cho em nghe hay sao dạ khi bởi vì khi mà chia tay á trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích đến cái phút cuối cùng khi bạn ấy đi lấy vợ em vẫn hỏi lý do cuối cùng bạn nói là gia đình không thích mình người ta có vợ luôn rồi dạ chia tay khoảng được 2 ừ, tháng thì cứ giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi họ nhà gái rất là đông nhà gái rồi nè. em gái đã cầm sẵn micro rồi mời em giới thiệu đi à em đi ủng hộ cho bạn nào vậy em uh, xin tự giới thiệu em là ngân em là đồng nghiệp của chị yến ạ à. xin à. chào uh, chị cát tường anh hứa minh đạt và các, các quý vị khán giả trong trường quay ạ à. em đã làm chung với chị yến khoảng 3 năm chị yến là một uh, người rất là tình cảm nhẹ nhàng nhẹ nhàng với đồng nghiệp với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa chị yến là một người rất là tuyệt vời chỉ có một cái tính xấu là hơi kỹ tính ừ. dạ nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà Đó ơi chứ bệnh nghề nghiệp không em dạ có thể chị à. mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á nhưng khó lắm dạ. cảm động thấy vi trùng cảm động thấy vi trùng <laughs> virus em nhận xét về à, hai chàng trai của chương trình như thế nào nè em thấy là hai anh thì à, có rất là nhiều điểm phù hợp với à, chị của em tại vì đều là người ở gốc của miền trung đúng không ạ anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị yến cảm nhận của em á thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn lý do Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ à, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là anh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi. Có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời thôi. luôn rồi kìa. Bây giờ qua Đẹp tới bây giờ là người quyết nhà của... là Yến thôi bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ à? dạ em chào chị các Từ và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả à, em tên là Nhật Thi em ờ, đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu chị Quỳnh là một người phụ nữ uh, ờ, thủ tiếp hiện đại và độc lập cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon ừ. thì em ờ, cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh ừ. thì ờ, theo em nhận thấy là hai anh ở, trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau ừ. dạ em xin hết rồi cảm ơn em đó là ý kiến của họ nhà gái bây giờ mời đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai Dạ em à, xin à. chào chị, chị Quốc á. Dạ, dạ chào anh à, Hứa Minh Đạt và chào các à, khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu rồi nay cũng lớn rồi nhà cũng nôn hối ha chị à, ha nhà là... hối ha em thì rất là hiền có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó à. em rất là thương em ấy tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự buôn ba như vậy mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự dạ. trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải dạ, không tự mưu sinh đúng không ở góc độ của chị thì chị chấm cô ờ, ghế xanh cảm ơn chị ừ. rồi em trai mời em em là bạn học của phúc đúng không dạ em là bạn đại học ờ, với phúc ạ rất thân với phúc ạ rồi, bạn này học là, học hiểu, ở hiểu đâu tính phúc đúng không học à, đại học bách khoa ồ học đại học bách khoa nữa hả phúc uh, học đại học bách khoa xong à, đi làm ở đây một năm ở viettel rồi sau đó là tự đi học tiếng nhật rồi tự đi nhật bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi bạn ấy không nói được bạn thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính tự mua xe máy tự mưu sinh suốt sinh viên nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế không sao em tốt gỗ ừ, hơn tốt nước sơn cảm ơn em nha thầy giáo của tôi đi một mình tôi xin đại diện họ đó đây đúng không dạ đúng tôi rồi chị xin đại diện họ nhà trai tùng đẹp trai đúng có con trai đính chính theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại riêng bản thân em đối với những người yêu của em trước đây chưa bao giờ em có một lần nổi nóng thậm chí bạn đó sai em vẫn là người xin lỗi đầu tiên ừ. em vẫn là người xin lỗi đầu tiên mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả ừ. còn đối với người phụ nữ em mồ côi à, cha lúc em mới 5 tuổi từ khi học cấp 2 trở lên là em cũng tự lập mưu sinh làm tất cả các việc từ phụ hồ đi làm công nhân làm tất cả mọi thứ đi làm rồi sau này mới quay lại học sư phạm rồi mới ờ, đi lại đi dạy trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ phải rơi lệ như vậy chị hiểu mà chị đồng cảm với em cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em thật ra là người ta nói khuyết điểm mình nóng tính vậy thôi nhưng mà giống, giống như tường cũng vậy nè tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì tường cũng là nóng tính nhưng thật ra cái nóng là mình nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng ừ. đó tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi Thiệt. rồi tự động phấn đấu vươn lên bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em thực ra là mẹ em ở nhà em sống xa nhà rồi em tự lập bươn chải em đi dạy rồi tính là mua nhà trước nhưng mà thực ra lúc trước thì em thì em thích xe em <laughs> làm mua xe trước à thích dạ. à. xe là bây giờ mình mua xe mua xe mình đi em mua xe kinh dạ. doanh thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh à. để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày ồ vậy đó hả em, vậy là phải xe lớn chứ dạ chiếc xe lớn là sau đó em lấy dựa vào cái đó em kiếm rồi em đam mê của em em lại mua một chiếc xe nhỏ em đi cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn ha em hả buổi sáng em dậy đến 10 giờ rưỡi em chở học sinh từ 10 giờ rưỡi đến 12 em giờ lái luôn hả dạ em lái dạ. em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em là xe mấy chỗ à xe em thì uh, có 9 chỗ em dạy bơi em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy Giỏi rồi em liên kết với BKM Bình Dương bóng đá và mình làm bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa ừ. nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi quan trọng là mình có chịu làm hay không rồi có thời gian để cho dạ. bản thân rồi có thời gian có chị ừ. nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết dạ, đúng còn rồi. sức còn cai